Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 14 tháng 7 năm 2021, tức ngày 5 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Hợi hôm nay là Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Tam hội khuyến khích con giáp tuổi Tý nên dành hôm nay cho các hoạt động thú vị nơi gia đình hoặc tìm hiểu thông tin về những gì đã diễn ra trong cuộc sống của bạn. Đây là cơ hội để bạn khám phá, tìm tòi, từ đó trưởng thành hơn trong quan điểm sống và cách xử lý mọi vấn đề kể cả việc cá nhân lẫn tập thể. Tỷ kiến xuất hiện vào ngày cuối tuần nhắc nhở đây hoàn toàn không phải là một ngày dễ dàng, liên quan đến các thương thảo công việc, tài chính. Thế nên nếu có thể thì hãy nhường việc này sang một thời điểm khác, còn lúc này thì hãy nghỉ ngơi, thư giãn đi nhé, bạn sẽ thấy cuối tuần dễ chịu hơn rất nhiều đấy. Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, do đó, bạn nên dẹp mọi thứ ra khỏi đầu để được hoàn toàn nghỉ ngơi, dưỡng sức bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tị, 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, nhờ có tam hội mà cuối cùng con giáp tuổi sửu cũng tìm được cho mình chút bình yên trong ngày cuối tuần có nhiều xáo trộn. Nếu việc gì không quan trọng bạn nên từ chối những lời mời hẹn gặp ở xa và thay vào đó dành thời gian cho những mối quan hệ đang ở gần bên bạn. Đôi khi bạn dễ dàng đồng tình, chấp nhận mọi việc diễn ra như nó vốn có mà thiếu nỗ lực đặt câu hỏi hay xoay chuyển tình thế. Lại thêm thiên quan đẩy con giáp tuổi sửu vào hoàn cảnh khó khăn thì bạn chỉ cảm thấy bế tắc mà thôi. Sự bị động đó có thể sẽ trở thành rào cản, nhược điểm của bạn khi bạn giải quyết bất cứ công việc nào ngày hôm nay. Hãy có cá tính và thái độ sống của riêng mình trong mọi tình huống nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Ảnh hưởng lục hợp nên con giáp tuổi dần có cơ hội cao tìm được tâm hồn đồng điệu. Nhờ vậy mà bạn được hàn huyên tâm sự và chia sẻ về cả những điều thầm kín nhất bạn tìm được lại chính mình sau những ngày đuổi theo ảo vọng xa xôi. Thương quan nhắc nhở, có vẻ như con giáp tuổi dần đang bị che mờ mắt bởi chính những mong đợi của bản thân, vì thế nếu bạn muốn có được một ngày hiệu quả thì cách tốt nhất là hãy bước ra khỏi vùng mê mờ ấy và nhìn mọi việc một cách thực tế hơn, song ngư. Đừng sống trong ảo tưởng nhiều quá. Mộc Thủy Tương xin hỗ trợ cho vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay, thậm chí nếu bản mệnh gặp khó khăn cũng ngay lập tức có người giúp đỡ. Nếu có khúc mắc nào bạn cũng thể hỏi để được tư vấn thêm nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 4. Tử vi tuổi Mão. Tam hợp cho thấy, dường như đời sống tình cảm của con giáp tuổi Mão đang ở giai đoạn thăng bằng, đem lại cho bạn sự thư giãn tuyệt đối trong tinh thần, dù bất kể mọi người xung quanh có khủng hoảng thì đối với bạn mọi việc vẫn rất tốt đẹp. Thực thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Mão tìm thấy cho mình những khoảnh khắc thư thái, yên tĩnh và dễ chịu ngày cuối tuần. Thậm chí có người có cơ hội gặp gỡ bạn bè để tụ tập, ăn uống và vui vẻ bên nhau, cùng nhắc lại những kỷ niệm cũ. Ngũ hành tương sinh dự báo sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, bạn luôn tràn đầy năng lượng để thực hiện những dự định mà bản thân đã đề ra. Hơn nữa, những suy nghĩ tốt đẹp về mọi người cũng giúp bản mệnh cải thiện tâm lý tốt hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Hôm nay chính quan cho con giáp tuổi thìn cơ hội để tiếp xúc với một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, khác biệt so với cuộc sống quen thuộc của bạn. Chính vì thế, bạn có thêm những kỳ vọng, mong đợi cho cuộc sống của chính mình và nỗ lực để biến chuyển mọi thứ sẽ theo chiều hướng tích cực hơn. Hãy để bản thân được truyền cảm hứng nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc nhiều hơn cho bản thân nhé. Đừng chỉ quanh quẩn bên người mà bạn yêu thương, đôi khi bạn cũng phải yêu thương chính mình nữa chứ hãy để họ nhung nhớ bạn một chút cũng có sao đâu nào. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ những việc như trôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 6. Tử vi tuổi tỵ. Ảnh hưởng của lục xung nên người tuổi tỵ dễ có xung đột, căng thẳng và thậm chí là những hờn ghen vô cớ. Bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chứ nên đòi hỏi quá nhiều từ người khác trong khi bạn không thể mang lại điều tương tự cho người ta. Vận may về tiền bạc đang tới với con giáp tuổi tỵ khi chính tài hỗ trợ cho mọi việc hôm nay trở nên dễ dàng hơn. Có thể vì bản thân đã dành dụng được khoản tiền khá khá nên bạn đỡ bớt đi phần nào lo lắng trước đây. Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực bên ngoài gây ra tác động tới sức khỏe. Hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian tĩnh lặng một mình sẽ tốt hơn đấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Nhờ có thiên tài nên con giáp tuổi ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn bạn nhé.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 thân hợi tương hại ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con giáp tuổi thân, lúc này đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ nếu không những kẻ làm hại bạn sẽ có lợi. Ngoài ra, nếu có thể bạn nên biết buông tay đúng lúc, điều quan trọng là tâm tư bạn được thoải mái, không nên quan trọng chuyện tiền bạc quá. Nhờ chính ấn mà hôm nay thực sự là một ngày yên ả, à, dễ chịu đối với người tuổi thân, tuy nhiên với một số còn lại thì đây lại là ngày để đặt ra những mục tiêu, những quyết tâm cho riêng mình và nỗ lực để thực hiện chúng. Chẳng ai hay chẳng điều gì có thể ngăn cản những nỗ lực của bạn đi đến cuối cùng. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chuyện tình yêu đôi lứa. Nếu có gì bạn cứ nói ra với thái độ từ tốn, kiên nhẫn giải thích cho đối phương hiểu, đừng lấy sự giận dỗi ra để làm vũ khí vì bạn sẽ thua cuộc đấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Thiên ấn nhắc nhở con giáp tuổi Dậu biết rằng mình nên dành thời gian ở một mình để sáng tạo, bạn nên dành ngày hôm nay để theo đuổi những đam mê của chính mình, như thế những phút giây trôi qua đều không buồn tẻ, nhàm chán. Đây là ngày để bạn dành thời gian cho những sở thích cá nhân, thay vì chạy theo những mong muốn, kỳ vọng của người khác. Ngũ hành tương sinh dự báo về một chuyện tình đẹp có thể được dệt mộng trong ngày hôm nay khi bản mệnh tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người độc thân đừng quá vội vàng bạn nhé, hãy để tình cảm diễn ra từ từ để hai người được hiểu nhau hơn. Hôm nay nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng Đông Nam, nên ưu tiên hướng Tài Thần, hướng Tây Bắc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 11. Tử vi tuổi Tuất Chính quan mang tới niềm vui kèm thách thức tới người tuổi Tuất, bạn nên có một số việc thực sự là thử thách, tuy nhiên bạn sẽ làm tốt công việc đó ngày hôm nay. Thông qua đó, bạn chính tỏ bản lĩnh của mình với một số người và khiến cho họ phải đánh giá bạn ở một vị trí khác đấy. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ khi bạn suy nghĩ bốc đồng, ăn nói không cẩn trọng nên làm tổn thương người yêu mến bạn. Nếu biết mình sai hãy nhận lỗi để sửa, hạn chế những rắc rối về sau bạn nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày năm âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Ảnh hưởng của hợi hợi tự hình nên con giáp tuổi hợi hay đắn đo suy nghĩ dù là việc rất nhỏ rồi bạn suy diễn ra mọi thứ trong khi thực tế không đến nỗi như thế. Bạn nên nhắc nhở bản thân rằng hãy tìm ra thú vui riêng để tập trung vào đó, bạn sẽ tránh được những điều tương tự. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi hợi chưa tự ý làm gì trong ngày này. Đừng ngại đặt ra những câu hỏi cho vấn đề mà bạn thắc mắc, dù trong mắt những người xung quanh, nó có vẻ ngốc nghếch đi chăng nữa.